Wow, hello, hello. Rồi các con nha, các con nha. Có bạn nào có bạn nào hôm nay học buổi đầu tiên không? Có bạn nào hôm nay học buổi đầu tiên không nhỉ? Bạn nào mà học buổi đầu tiên nhắn trên chat cho cô nào để cô xem nào. Con Thanh Chi à, ui mình lớp mình học được 3 buổi rồi. Thì ờ, thế thì để cô đăng lại những cái bài mà hôm trước mà các bạn đã học rồi trên nhóm nhá để con dễ theo dõi nhá no đoàn thị phương ngân <laughs> con ạ à, đâu sao lại để dấu ba chấm này thì biết tên ai bây giờ biết tên ai mà gọi bây giờ đúng không nhỉ an viên lớp cô ngọc này an viên hôm trước nộp bài tập chưa lương hà an nguyễn có mày lương hà an nguyễn đang ngồi với anh hay bố đây rồi xem nào bạn an viên lớp cô ngọc là có hai hai bạn đúng không nào ngọc toản ngọc toản hôm trước có bài tập rất là tốt nha toản nha làm bài tập rất là tốt Vương Tân à thế Vương Tân hôm trước quên không nộp bài tập cho cô à Tân <laughs> con quên <laughs> hay là chê bài dễ quá hay là các bạn chê bảng chữ cái cô dạy dễ quá không nộp bài tập <laughs> thế rồi các bạn chê bảng chữ cái của cô dễ quá cô Ngọc ơi dễ quá rồi sao lại ra cái bài tập gì mà dễ quá vậy đúng không rồi hôm nay có bạn nào mà có chuyện vui không các con con Minh Đức ạ à. Minh Đức ạ à? Minh Đức hôm nay mới học à nào Minh Đức mới học à còn bạn Nguyễn Nguyễn Minh Vương cái gì nhỉ đúng không Hoàng Tú Phượng con gửi ở đó Tú Phượng ừ ừ rồi cô nhận được rồi nha để chút nữa cô lên cô xem nhá mà đừng gửi bài tập muộn quá cô không trách được đâu cô không kiểm tra được đâu các con gửi sớm nhá hôm nay học xong cái hôm sau gửi bài luôn để cô chấm luôn được không xem nào xem cả lớp ổn định chưa nào mình đợi một chút nữa nào các bạn nào có nhiều bạn là vẫn chưa ổn định chưa ngồi đâu tiêu trúc diễm là tiêu trúc diễm đâu tiêu trúc diễm tiêu trúc diễm ngồi thẳng nào mai vi mai vi đây là em trai học hay là vi học đấy vũ gia linh gia linh đâu rồi nhìn thấy gia linh ngồi vào máy rồi này rồi trần diệu anh ui trần diệu anh này có cái bờm đẹp quá Lê Đức Trung Nhất Toàn mới học à Nhật Toàn à Nhật Toàn à ừ, thế thì thế thì ở trên nhóm á chị ở trên nhóm á thì mình ờ, có những cái video mà kể cả lớp của em hay là lớp của cô Anh Thư đều đã quay lại thì mình sẽ hỏi các thầy như là thầy Dô Phủ và thầy Mạnh Nguyễn để hỏi lấy lại những cái file bài tập cũng như là những cái file video mà bên cộng trung tâm Pantado đã quay lại anh chị nhé. Thành Sơn mới học buổi đầu cô ạ. Ôi Thành Sơn, Trúc Linh cô cảm ơn Trúc Linh nhá. Con thấy cô trên Facebook cô khen con đúng không ạ? Chuẩn luôn Phạm Khánh Hà. Nhưng mà bài con tốt thật, thật sự luôn. Đâu xem nào. Anh Huy cũng buổi đầu. Thế thì tất cả những bạn nha cô dặn này, tất cả những bạn đang hôm nay học buổi đầu, mình sẽ xem lại ba video bài trước nha. Thứ nhất là về đồ dùng học tập đúng cả lớp, đúng không? thứ hai là mình sẽ học về hỏi câu đầy đủ về màu sắc và đồ vật thứ ba là mình học một bài rất là quan trọng đó là về bảng chữ cái bài này rất quan trọng luôn và cho nên là các bạn đặc biệt là phải xem lại bài này nhá đó thì ở trên các nhóm như nhóm ờ, hội phụ huynh uh, tiểu học lớp 1 này hội phụ huynh tiểu học lớp 2 thì đều đã đăng tất cả những video mà những buổi hôm trước các bạn đã học còn nếu mà bạn nào mà chưa có thì có thể là uh, nhắn tin cho thầy dâu củ này hoặc là nhắn tin cho thầy mạnh nguyễn hoặc là có thể nhắn tin cho cô cũng như cô anh thư để gửi lại bài cho các con nhá con nộp bài rồi ạ à. hôm nay con học buổi thứ hai đâu cô xem nguyễn quỳnh nguyễn quỳnh anh đúng không à rồi bảo mới học à rồi người quanh nộp bài rồi này bảo mới học này con kem gia hân học buổi đầu ui kem gia hân nhớ nhá mình nhớ là phải xem lại bài bảng chữ cái đấy bây giờ chút nữa cô sẽ cho các bạn xem là như có những bạn làm tốt lắm có những bạn làm tốt lắm nha 114 bạn hôm trước là 180 cơ <laughs> đâu xem nào đâu đây chúng lớp mình ổn định trong ngồi nha cô đang xem một loạt nào bạn Trần Hương Giang lại chạy đâu mất rồi Hương Giang ơi Diệu Anh ngồi được rồi này rồi Võ Văn Thái này Suri này Huỳnh Đăng Khoa thì là có cái tai nghe đẹp quá Hoàng Anh đang ngồi với mẹ đúng không con rồi Hoàng Anh lớp 1 ý đấy có cái vòng tay đẹp rồi hello Hoàng Anh nhá Hân học buổi đầu rồi. À? đó <laughs> cô coi cô đẹp quá Trúc Linh thế nếu mà đẹp thì bây giờ con phải chăm chú học với cả nộp bài tập cho cô để cô chữa riêng cho Trúc Linh nhá bé Uy Vũ <laughs> Nguyễn Thái Bảo Hoàng Tú Phương viết tường Bình Nguyên đúng không đây cô lướt qua một vòng này xem là các bạn đã ngồi khoanh tay lên bàn chưa mắt nhìn vào máy tính chưa rồi để cô cho các bạn vào lớp những cái bạn mà vào lớp sau ấy là lớp mình tầm 8 giờ 5 và 8 giờ 10 sẽ bắt đầu nha 8 giờ 5 lớp mình sẽ bắt đầu nhá để cô xem một loạt nào bạn nào bạn con học buổi thứ hai Phạm Hiền Thảo Hiền Thảo à ừ thế rồi thế là cô không nhận ra hiền thảo nhờ hiền thảo thì đâu nhờ hiền thảo giơ tay lên xem nào hiền thảo thử giơ tay lên để cô xem là hiền thảo là nick nào đây cô thấy nguyễn trọng nhân chưa <laughs> đây đây đây nguyễn trọng nhân đây nhưng mà hình như là chưa kết uh, chưa kết nối video ạ quang tiến học buổi 2 cô cô chào vũ chào mi nha chào quang tiến nha quang tiến học cố gắng lên nha uy vũ à chào uy vũ đây rồi lâm phong này lâm phong đang, đang nghe nhạc rồi lâm phong lắc lư quá lâm phong ơi đấy rồi lâm phong ngồi yên rồi rồi ngoan lắm đó rồi cô xem nào Now, are you ready for the class now? Các con đã sẵn sàng cho buổi tiếp theo chưa? Bạn nào còn run đi ra uống nước. Nhưng bây giờ cô run lắm, cô phải uống nước đây. <laughs> Đúng không? Cô bây giờ cô run lắm, bây giờ cô phải uống nước đây lớp mình lớp mình toàn những bạn học học mà cô dạy một và các bạn trả bài 10 các bạn các bạn giỏi quá rồi cô không biết chấm nào <laughs> còn các bạn sau thì những cái nhận xét của cô rất là chi tiết về những cái bạn mà đã nộp bài tập rồi ấy, thì mình cố gắng là xem lại những cái bài những cái video buổi trước để mình luyện tập nhiều hơn nhá rồi Nguyễn Thái bảo bạn nào đây Nguyễn Ngọc Vi à Phi Vũ lớp 1 hello để Phi Vũ vào ngồi ổn định chỗ con nhá. Rồi. ok, so Are you ready for the class now? Nếu các bạn ready, nếu các bạn ready giơ tay lên, giơ cần giơ tay lên để cô còn mở nào, để cô còn mở bài nào, cô còn mở bài tập ngày hôm nay nào. Bài học ngày hôm nay. Rồi, oh, thank you so much. So, 3 2 1 we go vào vào muộn lắm. So so can can you see clearly? Can you see clearly? Yes or no? Các con nhìn thấy bài giảng rõ không? Có bạn nào không nhìn được không? Con học buổi thứ hai rồi. Hello bạn mới. Hello nha. Thì cô sẽ để phần bóc chat ở đây để cho nó đỡ bị um, đen cái màn hình khi mình livestream ấy, Đó. Các bạn vào muộn quá. Có nhiều bạn vào muộn quá không có bạn nào đang uh, vẽ đây không được vẽ lên bảng đâu nha cô thương rồi ok hôm trước bị rè ạ? À? Bị rè là sao ạ? À? Có phải do mưa không? Chắc có thể là do mưa. Nhưng mà tiếng có rõ không ạ? Tức là do các bạn có bị ảnh hưởng do đường truyền hay là do âm bị nhỏ hay như nào không? Các bạn nhắn ở trong chat box cho cô để biết là xem là bài giảng của mình đến đâu nhỉ? Bắt đầu tiếng mưa rồi trông chẳng Ồ <laughs> ờ, Thế thì ờ, chắc là do tiếng mưa ấy thì cô mong các bạn thông cảm nhá Nếu mà bạn nào mà không nghe rõ quá thì các bạn có thể là nhắn tin ở trong chat box để cô còn biết đường là Ồ ờ, Tiếng rè quá hả <laughs> Đó có mưa Trời ơi kéo với dề thế thì cô xem lại nào để cô xem lại một chút nào cô check lại đường truyền một chút cô ơi bị dè con không nghe được ạ ờ thế Thế các bạn đợi cô một chút nha, các bạn đợi cô một chút nha. Hương Quỳnh học buổi đầu dè quá. video cô ạ Nhưng nghe cô nói rõ Ôi nghe cô nói rõ là cô mừng rồi Dè là dè ở video hay là bị dè tiếng gì là các bạn nói rõ cho cô nào Để mình bắt đầu buổi học nhá Không nghe được video á nhưng nghe cô nói rõ Cô thế là sao nhở <laughs> Ô thế vậy là sao ta Rồi nào thế cô thử mở video của bạn nào Nguyễn Quang Tiến nhá cho các bạn nghe xem là uh, có rõ không nhá em Nguyễn Quang Tiến I'm six years old A ừ, e, cũng cảm ơn C Thế, thế chị có nghe tiếng của bạn không? Có nghe thấy của bạn Nguyễn Quang Tiến đang làm bài tập không con? Ờ, cô xem nào Rồi, cô xem nào Đây cô share cả tiếng rồi này Thế các bạn có nghe được tiếng ờ, của bạn Quang Tiến không? Thế này này C E F G S A ờ, J K L e. N N O P Q R S e. T U V W S Y Z Yes. And you... oh, tức là mỗi khi cô mở video là nó bị rè á. Có tiếng, có tiếng rồi cô có nghe được tiếng video và tiếng của cô nhưng vẫn có tiếng rè vào. À, thế thì là do Con ơi, tiếng của thầy... À, mưa đấy, do tiếng nước mưa, do tiếng mưa ở ngoài rất là lớn cho nên là cái này thì là điều kiện tự nhiên nha. <laughs> Con ơi, cho thầy nói một chút này, cô Ngọc cho thầy nói một chút nhá là do hiện tại uh, đang ở bên uh, ở bên chỗ cô Ngọc ấy hiện tại đang có mưa thế nên là các con uh, cố gắng là nghe cô Ngọc nói bởi vì là tiếng cô Ngọc thì vẫn rõ ấy còn uh, thỉnh thoảng sẽ bị lẫn tạp âm của tiếng mưa thì các con cố gắng thông cảm cho cô Ngọc nhé và buổi nào và buổi học ngày hôm nay thì chúng ta vẫn được tiếp tục nhé cảm ơn nha dạy. vâng đó thì đây có phải là các bạn đã nộp bài tập rất là đầy đủ này cô phải tuyên dương ở những cái bạn như bạn hiền này bạn hiền và bạn khôi đang học ấy đó là một này bạn quang tiến này đó rồi là có bạn phạm khánh hà có bạn phạm khánh hà đây là bạn này á là các bạn đều đọc rất là rõ từng âm một rồi đến cuối đoạn thì các bạn có những bạn còn dùng flashcard này rồi là có những bạn còn hát nữa và cô rất tuyên dương nhá hôm nay bài, à, bài tập lần này nộp rất là nhiều cô và các thầy chấm chấm phải nói là cật lực luôn đó thì các con nhá xong buổi này thì mình sẽ cố gắng là mình làm bài tập đầy đủ hơn nha đây như bạn uh, huy nhật uh, bạn huy nhật này bạn huy nhật lớp 2 b này có mẹ còn dạy cho bạn nữa đó đây em rất là cảm ơn phụ huynh khi mà đã cùng em vào kèm bạn nhé so và bây giờ mình sẽ phải quen đâu cả lớp có nhìn rõ bài giảng không cả lớp có nhìn rõ bài giảng không nhỉ có đúng không rồi bài học hôm trước của chúng mình là về các chữ cái trong bảng tiếng anh và mặc dù có những bạn đã biết rồi mặc dù có những bạn kể cả các bạn trên livestream cũng như là các bạn đang ở trong lớp thì đều đã biết đến bảng chữ cái tiếng Anh rồi chỉ có một số bạn là chưa biết thôi và chưa thuộc nữa tuy nhiên thì để sau này bởi vì đây là lớp học để mình học nói là phát âm là chính đúng không thì mình sẽ phải học từ đầu những chữ cái này để khi mình học phát âm nó sẽ không bị bỡ ngỡ này không bị khó nữa dù là thuộc rồi nhưng mình phải đọc cho chuẩn nha đó thì cái này là một số những lưu ý thôi còn bạn nào mà cảm thấy mình uh, uh, vẫn còn chưa thuộc này vẫn còn chưa biết cách đọc thì có thể lên nhóm nhắn tin lại ở trên nhóm hoặc là các bạn có thể để lại comment cho cô này thì cô sẽ biết là bạn nào đang yếu phần nào thì cô sẽ hỗ trợ các bạn sau nhá sau uh, sau một hồi học bản chữ cái thì hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn hỏi về tên và cách đánh vần tên và kèm theo đó mình sẽ ôn lại một chút về bài cũ về việc là mình thuộc được chữ cái mình thuộc được cách viết của những cái đồ vật mà hôm trước mình học nha có bạn nào mà quên mất những cái đồ vật hôm trước không vừa hôm trước con nộp bài muộn vì mẹ con bận mong thầy cô duyệt giúp bài con ờ à, phước à thế chị nữa cô duyệt sau nhá cô đeo tai nghe và chắc hết tiếng mưa đấy Ôi tai nghe cô lại không có ở đây mất rồi Thôi không sao nhá Thôi buổi sau nha Cô xin lỗi cả lớp nhiều nhiều nhiều luôn Hu hu Nào Các bạn nhớ này Ok có thể là các bạn đã biết Rằng là what's your name Sau mình sẽ trả lời là My name is It's so easy Là hỏi về tên Đúng chứ Rồi thì bây giờ cô sẽ xin phép được à, mời một bạn để mình có thể là mình thực hành luôn nha mình thực hành luôn nha cách về hỏi tên cũng như là cách đánh vần tên nha đâu bạn nào giơ tay nào bạn nào tự tin ở trên livestream đâu trên livestream các bạn hãy để lại tên cho cô nào các bạn để lại tên cho cô này rồi là mình sẽ luyện đánh vần tên của mình nhá họ tên ấy full name ạ ok my name is trần bảo ngọc tên của cô đầy đủ là trần bảo ngọc các bạn có thể đánh vần được đầy đủ tên của cô không? Mi <laughs> Hoàng Tú Phương nào 41 bạn giơ tay tiếp 141 bạn học và 42 bạn giơ tay tiếp gần 100 bạn đi đâu hết rồi <laughs> Việt Hà Việt Hà đã đâu cô xem là các bạn giơ tay lên để cô còn biết nào bạn à, bạn nào nhỉ bạn Minh Sang này Ngọc Toản này nào thử Ngọc Toản nào đâu What's your name? My name is À thế bây, giờ, thế bây giờ từ từ nào để cô hỏi con trước nhá Cô hỏi con trước nhá Vì nếu không nó lại thành đọc mất Được chưa Bây giờ cô cũng chưa biết tên đầy đủ con là So uh, what is your full name What is your full name Nguyễn Thị What? I, I, I can't hear you. I can't hear you. Tại vì cô mưa to, cô không không nghe được. Thế con nói to hơn một chút cho cô nào. Can you speak louder please? My name is Nào tên bé của cô là gì nè Tên con là gì nè Ô oh, bạn này hình như là mình chuẩn bị yếu rồi Thế cô xin phép được uh, mời một bạn khác nhá. Bạn nào? Bạn nào đây? Me please Hoàng Tú Phương. Ok, Hoàng Tú Phương. Lớp 3. <laughs> Ask to unmute. Hello, can you hear me, Hoàng Tú Phương? Yes. Oh my god. Your voice is so sweet. Okay, how old are you? Có mấy tuổi? How are you? I'm eight years old. You are eight years old. Okay, so so we need to make model here for all of the members here know how to ask name. So what is your full name? My name is Wang Tu Phương. Mm. Hi Wang Tu Phương. So spell your name please. I don't know how to write your name. F O A N V T Okay, I I remember that your full name is Hoàng Phú Phương and I can write out here. Phương, right? Okay. Um, thank you Phương. Oh, bây giờ bây giờ buổi thứ mấy Phương học rồi nhỉ con nhỉ? Là buổi thứ ba. À, con đã học đầy đủ 3 buổi rồi đúng không? Rồi. Thế tốt lắm. Đó, thì đây bạn Phương đúng không? Rồi, thank you Phương. Thank you so much đó thì có những uh, có bạn nào mà có thể tự tin như bạn Phương không bạn nào có. tự tin bạn Phương rồi có bạn nào tự tin không tự tin không còn. Phương là con so <laughs> what's your name what's your name ok thầy nhí bạn bạn nào đây bạn nào đây để cô xem nào một bạn nữa nào một bạn nữa nào có những bạn mà cô ừ. còn cô còn không ờ, không nhớ không không nhìn thấy ờ. tên ý có những bạn mà cô không nhìn thấy tên cơ để cô thử hỏi một bạn mà cô không rõ tên nào đây bạn này cô mưa to quá hello good evening are you happy today name Anne. Hôm nay con vui không? Are you happy or sad today? Hôm nay con vui không? oh, I can't hear you. Mưa to quá. Oh. hôm nay con có vui không nào? Mình nói chuyện trước cho các bạn biết là Chào các bạn một câu nào để xem là hôm nay mình có vui không nào. Happy. Yeah, you're so happy. Thank you. But now I just see that uh, I don't know your full name. So what is your full name? What is your name? An. An. Oh, full name. My full name is Trần Bảo Ngọc. And how about you? Nguyễn Thị Bảo An. Nguyễn Thị Bảo An. Okay. I uh, I don't know how to write down your name. So can you spell your name, please? Spell your name. Spell your name, please. A N. A N. Okay. Do you have a nickname? Do you have a nickname? Nickname it. Uh, my nickname is Kate. có thể ngoài việc gọi cô là Ngọc ra thì các bạn có thể gọi cô là Kate cũng được thế còn how about you and what is your name hả what what Zip Oh, I, I, I don't know how to write out this. Can you spell it? Spell your name, please. Spell, đánh phần. Spell your name in words, in letters. T D H I T Z And what next? H H Like that? Oti, Oti các bạn ơi, các bạn có, có biết nickname của bạn không? Các bạn comment nickname của bạn nào Ken? Thi á. rồi cả các bạn trên livestream cũng vậy các bạn tự nhẩm và đánh đánh phần tên đầy đủ cũng như là nickname của mình nha cũng như là nickname của mình là các bạn uh, uh, được uh, bố <laughs> là bố mẹ hay gọi như nào ấy nào bây giờ một bạn nữa giơ tay cho cô nào rồi là bạn nào đây bạn nào đây lên bóc chat cho cô biết nào Mi con nghe toàn tiếng sống thôi <laughs> cô cũng sợ lắm <laughs> các bạn trên livestream có sợ sống như cô không có sợ mi phạm khánh gì đây phạm khánh hà phạm khánh hà ồ nhờ đâu rồi con con phạm khánh hà con gái cô không rồi trần hương giang chút nữa cô gọi nha khánh hà nào cô gọi nguyệt hà hello hello teacher oh hello hà How are you today? I'm happy. happy. Huh? You're happy. Yes, I'm happy too. Yeah. So, uh, what is your full name? It, what is, is your name? Phạm Khánh, Phạm Khánh Hòa. Okay. nếu mà các bạn muốn hỏi câu đầy đủ. Ừ, Hòa. Hòa hả? Hà. Ok, rồi. À, ờ, nhưng vừa nãy cô lưu ý này, cô có hỏi thêm một từ nữa đó là từ full. F U L L. What is your full name? Có nghĩa tên đầy đủ. Còn nếu mà các bạn chỉ cần muốn biết tên thôi thì các bạn chỉ hỏi mỗi là what's your name. It's okay. Great. Phạm Khánh Hà. Okay. Khánh Hà, do you have a nickname? Yes. Okay. Uh, uh, spell your name, please. Can you spell your name? P. Spell G. P. P. Okay. Các bạn ơi, tại vì là cô đang bị mưa quá cho nên là cô không không không ghi rõ được bạn nói cái gì ý. cho nên là các bạn thử comment vào trong uh, box chat cho cô là xem là tên bạn ấy là gì nhé con đánh vần cho các bạn để đánh vần ở trong box chat nào các bạn đánh vần là các bạn các bạn nghe bạn nói để để đánh vần ở trong box chat các bạn ghi cho cô nick name của bạn nào ờ con ờ, can you spell your nickname please à thế là bị mute rồi ham ở mic nào ok tại vì là cô không nghe rõ cho nên là các bạn sẽ giúp cô nhá các bạn sẽ giúp cô nghe nickname của khánh hà ti ti à. ừ. tí tí ok tí A B No I don't know Cô ơi là là chữ T mà cô Ừ tại vì cô không nghe rõ ấy Cô không nghe rõ ấy con phải phát âm to lên thì Đâu bạn, bạn... P, P, P or T Can you write down it on the box Pi Pi à chưa phải Pi với Pi với tờ ạ Đúng rồi nào Thế bây giờ là từ gì nào Mình là từ gì đây nào Pi hát Pi ha Pi Pi Nào đọc đọc vào Thích con như vị cô là cat Pi cat cat Yes Okay đi số đi đi đi không nghe rõ tí a b c c a b c d a b c d <laughs> các bạn có thể các bạn có nghe được không các bạn các bạn viết lên box chat cho cô nào đấy như cô là cô không nghe được này nào có bắt đầu chữ pi các bạn ơi bạn an bảo là à, bạn hà bảo là bắt đầu chữ pi thế <laughs> còn gì nữa hà à còn gì nữa hà ơi các bạn viết vào cho cô nào các bạn viết cho cô nào cô và hiền có đáp án không nào pi không gì nữa hà hai em mình bốn này nào viết Hà ờ, Phạm cánh Hà viết vào trong box chat cho cô nhá Phạm cánh Hà viết vào trong box chat cho cô nhá để cô biết uh, ờ, nickname của các con nhá được không nào nào các bạn hãy viết nickname của các bạn vào trong box chat cho cô nào tên ví dụ như là bạn uh, mèo này bạn uh, bạn uh, miu miu này đấy bạn uh, bông này đó if you call me I will love you so much <laughs> who who this Now so So now bây giờ what's your name Nhiều bạn nhá Nhiều bạn ừ. sẽ đọc là what's your name Hoặc là what what's your name Hay là Hay là là your name Hay là có nhiều bạn chỉ có mỗi là What what is your name đấy là một số các cái câu mà cô hay rất rất hay nghe là các bạn ấy đọc như vậy thì hôm nay mình sửa lại một chút cho cho dễ nhá be hôm bữa cô có dạy cho các bạn bảng chữ cái rồi cho nên hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn à, làm sao để đọc đúng đọc à. đúng trọng âm ô bạn nào đây để đọc đúng cái cái cái ngữ điệu là một này đúng trọng âm từ là hai và những cái âm hôm trước mà cô dạy chuẩn để làm gì để phục vụ cho bài ngày hôm nay đây nào look at this look at this <laughs> what cái này bằng với what is chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không what is nào what's your name what's your name hoặc nếu mà bạn nào mà dùng từ what is thì sẽ là what is what is các bạn đọc chậm thôi what What is your name? Okay. Again. What is your name? It's easy. Bởi vì sao? Bởi vì là mình chỉ nghe là cứ đọc liến thoáng qua, đọc nhanh nhanh là cứ nghĩ là mình đọc đúng ấy. Nhưng mà mình cố gắng là mình đọc chậm thôi nhá. Để mình đọc đúng chuẩn này. What is your name? ok again các bạn nào các bạn các bạn thử đọc lại cho cô nào tự nhẩm nào tự nhẩm nào what is your name bạn Phi Vũ lớp 1 My name is Bean Ok nào Câu trả lời là My name is Và kèm theo tên của bạn nhá Is Một số bạn này cứ hay đọc là My name is My name is <laughs> My name is rất nhiều bạn, rất nhiều bạn nha Các bạn hãy cố gắng sửa cho cô nào My name is Hoặc là đọc nhẹ nhàng thôi My name is Đó Chứ không My name is Đấy, it's okay Nhưng mà nhớ cho cô cái âm này Hôm trước cô đọc Đó, my name is My name My name is Tên của tớ là Tên của con là Ok bạn nào rồi anh em is ngọc anh các bạn comment cho cô cả các bạn ở trên uh, livestream vậy comment cho cô tên của các bạn nhá comment cho cô tên của các bạn này có bạn nào đây bạn phạm trần uh, bạn phạm trần gì bạn phạm trần hải yến bảo là my nickname is so bad thế con thế ở nickname của nhà là gì nhà con thăm em ở đây rồi bạn huy nhật đã luyện chưa nào rồi tốt lắm my name is nhớ nhá lại nào What is your name? What is your name? What is your name? Đó, what is your name? My name is. My name is. Và kèm theo với tên của các bạn nha. Ví dụ, cô. Cô đây, cô là Ngọc. Ok. My name is Ngọc. You can call me Kate. Các con có thể gọi cô là cô Kate. It's okay. Yeah. Okay. K A T E. Kate. My name is Kate. Nó sẽ khác với việc là my name E hay là my name A gì đấy, được chưa? Cô uh, mong rằng là trong các bài sắp tới thì uh, cô sẽ không phải sửa những cái lỗi đấy của các bạn nữa nhá. Is it okay Anna? Các bạn comment cho cô nhá thế tại bây giờ lớp mình đông quá cô không thể gọi được chút nữa cô gọi nha chút nữa thực hành cô sẽ gọi từng bạn một nha so nào spell hôm nay mình sẽ học từ mới đó là từ spell s p e l l spell các bạn đọc to cho cô nào spell nào bây giờ mình sẽ xem là các con của tôi đâu xem là các bạn đang luyện tập như nào rồi có bạn nào đang luyện từ này không? Spell là các bạn đọc lại nào 3, 2, 1 Spell Great job Rồi câu nào nhớ nhá Cái âm L dưới hôm trước cô đọc ạ à? L, bạn nào cũng đọc là L, M, N, O, P Đúng không? Yeah Bây giờ đây âm cuối của cái từ này đó là L Double L So Spell Nào nhớ nhỉ Lưỡi à Spell spell your name đánh vần tên của bạn được chưa right so spell <clears throat> my name is Trần Bảo Ngọc I can spell my name Like that um, N G O C ok n g o c nhớ nhá các bạn chuẩn bị nhá chút nữa là cô sẽ ra bài các bạn về đánh vần nhiều thứ lắm ấy rồi so nhớ nhá what's your name hoặc what is your name và trả lời là my name is kèm theo tên hoặc là nickname của các bạn nhá ok yeah got it cả lớp got it chưa cả lớp hiểu chưa nào cô ơi chỗ con cũng mưa nên con không nghe được tiếng cô ồ thế thì chút nữa thì mình chắc là mình sẽ gửi lại bài cho các bạn để các bạn học lại nha but I love my name Phạm Trần <laughs> okay so next It's easy for all of you now in the number Do you know that? Các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trong lớp mình là có bạn nào mà đã được học từ 1 đến 10 chưa? Bạn nào rồi? Ngô Ngọc Anh học rồi Ngô Ngọc Anh học rồi này Bạn nào Nguyễn Thị Kim Ngân Thế bạn nào tự tin Bạn nào tự tin Bạn nào tự tin đọc cho cô nào thầy, đọc cho cô xem trước nào để, để mình có cái gì mà mình sửa sau nào Where, where's your hand? Where's your hand? Con, Phúc Khánh Phúc Khánh Đâu rồi? Giơ giơ tay lên trên này để cô biết nào Phúc Khánh đâu rồi Đâu My name is Minh Khuê Hello Minh Khuê Hello Khôi Anh Hiền Ok Hello Khánh Hello teacher Hello teacher Okay Khánh uh, How are you today con con khỏe không? Um, thank you. Okay, today I'm great, Khánh. So, I have a challenge for you. Bây giờ con sẽ đọc trước lớp cho cô nhá. Bây giờ con sẽ đọc trước lớp cho cô nhá. Can you count from 1 to 10 for me please? One. One. Two. Hmm. Three three, four, five, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, one more time please. One more time please. Một lần nữa nào. Đọc từ từ nào. Chậm lại. One. One. Two. Two. Three. Three. Three. Okay. Four four, four, four, five. Yes, good boy. Nào nào nào, tôi phân tích từ này nhá. Five. Tuyệt vời. Seven. Seven. Eight. Nine. Ten. Again, again the this. Nào đọc cho cô lại chữ số này nào nine ok nine nine nine phải like đúng nhà like là như này này ok like là cái này còn nine là số chín nào, ok thank you phúc khánh nha này nhẹ này thế đây là có mẹ trợ giúp đúng không goodbye ừ. goodbye rồi cảm ơn khánh nha các bạn đấy chưa bạn khánh đọc rồi thế bạn nào đọc được không các bạn nào được không con rồi bạn Vân Anh nào Vân Anh nào Vân Anh mở mic cho cô nào Tú Anh <laughs> Hello Tú Anh Vân Anh không mở mic à Vân Anh không mở mic được à à, mẹ bé giúp giúp em mở mic cho Vân Anh nhá rồi Vân Anh hình như bị lỗi không mở đúng mic cái cô mời bạn khác nha rồi bạn khác nào bạn nào đây bạn nào đây bạn uh, đâu đâu đây cô thấy Vân Anh rồi này Vân Anh mở mic chưa cô gửi rồi đó rồi đọc đi uh, one one three three five À. six, seven, eight, nine, ten. Okay, one more time. We need to slower. You need to speak slower. Con đọc chậm một chút nào. Cả các bạn trên livestream cũng vậy nha. Các bạn ngồi này, các bạn nhẩm lại cho cô này. Nhất là những bạn mà bây giờ mới bắt đầu học tiếng Anh nha. Thì chúng mình cùng nghe bạn Vân Anh đọc một lượt nào. Rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc từ dạ. đầu nha. Nào Vân Anh nào. The first. One two, three, good, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Great job, tốt lắm. Đấy, thế nào? Thế là cái âm này là rất là chuẩn rồi. So, để có thể là các bạn rõ nhất nha. Thank you bạn Vân Anh nha. Thank you Vân Anh. Rồi để các bạn mà có thể là nhầm những bạn mà chưa chưa biết cách để mình phát âm chuẩn từ 1 đến 10 thì hôm nay cô hướng dẫn nha các bạn nhẩm theo nào one one one không phải là one <laughs> not one ok not one có bạn nào mà đang đọc là one không giơ tay cái này chứng thực nha đây là chứng thực nha trên livestream cũng vậy bạn nào mà đọc là one thì hãy nhắn tin cho cô là one <laughs> o á n oan ấy đấy rất nhiều bạn đọc là oan oan oan oan oan dạ chứ không phải là oan đó có nhiều bạn đọc là oanh I don't know why but one okay đâu viết trường đọc được chưa viết trường đọc được chưa ừ, viết trường bây giờ mới tỉnh so <laughs> nào viết trường này ngồi uh, viết trường này bạn này bạn ấy không biết là có đọc được không nhỉ Bích Phương có đọc không? Cô cô hỏi Bích Phương nào. Có. Ok, Bích Phương. Can you speak out loud it? Ok, thank you biết Trường. Rồi, thank you so much. So, tấn Mạnh. Các bạn, chú ý nào. Two. Again. Two cái này nhá cái này là lưu ý lắm luôn là rất nhiều bạn đọc là tu có bạn nào đang mắc cái này không bạn nào đang mắc comment cho cô nào đọc là tu tấu tu ấy đi <laughs> ai đây rất nhiều bạn đọc là tu tu kiểu tấu tu ấy nhưng mà nó hôm trước mình đọc cái âm này là âm gì nhở chi đúng không chi chi chu two yeah ok là các bạn đọc nhẩm cho cô nhá two two rồi tốt lắm hoàng tú phương cô nhìn nghe được nhìn thấy rồi nào tiếp tục học vân là không nhìn thấy cam cô với hiền hiền nhá hiền hay đọc nhanh lắm đấy hiền hay đọc nhanh lắm con nhá đúng rồi nhớ nha mình đọc chậm một chút để cô còn check âm nhá nào two rồi, Bridger, great job everyone. Bảo Ngân này, Bảo Ngân có xinh quá. Nào, tiếp tục. Free. Hơi khó một chút. Nhiều bạn thờ gì? Nào, thờ gì? Đúng không? Đúng rồi, nhiều bạn thờ ri, thờ gì? Các loại bàn thờ. Đấy. Nhưng mà hôm nay cô sẽ dạy các bạn cách đọc âm này nó dễ nào. Nào, lưỡi các bạn đâu? Lưỡi các bạn đâu? Đặt ở giữa răng cho cô nào sau thì lúc mà mình đọc chữ thì bạn rụt lưỡi vào nhá nào mình thử đọc âm này thôi trong tiếng việt đọc là thò, nhưng mà trong tiếng anh lại đọc là nào chỉ cần lưỡi đặt ở trước hai giữa hai hàm răng xong mình giật mạnh vào đúng không nào bắt đầu nối với cô free free đúng không kết thúc âm là chiếc răng cười sẽ được cười ra đúng không nhỉ free nào, vậy cô xem khẩu hình miệng của các bạn nào. Free. Rồi, bạn Trương Minh Tiến chuẩn luôn. Bạn Trần Tiến Đạt đâu? Tiến Đạt đâu rồi? Hello Tiến Đạt. Rồi, Tiến Đạt đọc cho cô nào. Cô đang xem Tiến Đạt nào. Đâu, cô mở mic cho Tiến Đạt nào. Tiến Đạt ơi. cô bấm mở mic nào. Rồi, hello Tiến Đạt. Okay, can you can you uh, speak out loud this word for me, please? cứ đọc to nào three three <laughs> nào again nào lại nhỉ three three oh good boy chính xác đó chưa được khác không three and three it's different nó rất khác nó chỉ cần thay đổi khẩu hình miệng này và khi mà mình biết cách phát âm đúng ấy âm nó sẽ rất là khác đúng không Tiến đạt có công nhận như thế không rồi, đó Tiến Đạt giữ vững phong độ nha, tập trung nhá, ngồi với mẹ rồi còn nghịch. Rồi, rồi, thôi thank you Tiến Đạt nha. Rồi tiếp tục nào, mình đọc chữ nào từ free chắc chắn là nó sẽ rất khó. Không dễ đâu, từ này nó không hề dễ một chút nào. là bạn nào tự tin đọc cho cô từ này giơ tay nào. Đâu rồi, bạn Đoàn Minh Khuê. Khuê ơi, hello Khuê. Con chào cô ạ. À. Uh, ừ, so, can you speak aloud this uh, number for me, please? Three. Three. Rồi, Google. Cái này là con đọc học chữ đúng không? Âm chuẩn quá. Là cả lớp nhá, cả lớp nhìn ờ, nghe bạn đọc ạ. Ờ. Three. Nhớ nha, lưỡi đặt ở giữa hai răng, hai hàm răng. Và khi đọc thì mình sẽ thụt lưỡi vào. Three. Three ok rồi cô xin cô mở bóc ra lên một chút nào con mãi chưa được lên cô vừa đọc xong thôi con uống nước cô mời con ạ à. đâu bạn nào đây bạn trần lan phương ạ à? trần lan phương ở à, chút nữa nha cô đông quá cô không bấm kịp cơ ừ chào con nhá rồi tiếp tục hello cho cô nào four four nào có phải âm a ở dưới không đúng âm a a hôm trước là cô dạy là uốn cái lưỡi chặn giữa họng đúng không nhở a for kiểu như mình không đọc là for for ờ, for ấy no way <laughs> no way <laughs> đúng không không phải là for bạn nào đọc là for ấy nhỉ đấy bạn nào đọc là for thì mình bắt đầu sau buổi hôm nay mình không đọc là for nữa mình sẽ phải thêm cái âm gió ở dưới nào for là mình lấy cái lưỡi mình uốn lên chặn vào họng nhá ôm trọn luôn four nào cả lớp đọc được chưa nào four yeah tiếp tục các bạn trên livestream nhá các bạn nếu mà bạn nào mà cảm thấy là mình uh, chưa đọc đúng ấy, thì mình phải luyện nhiều lên nhá four cả lớp cả lớp đọc nhầm cho cô nào four rồi, tốt lắm Lê Trần hương tốt lắm Trần Diệu Anh Con nhìn thấy rồi, con nhìn thấy rồi Nào, tiếp tục này như hai bạn vừa rồi bạn đọc nhá có hai bạn vừa rồi cô gọi các bạn đọc rất là chuẩn các bạn có âm v v đúng không v v v đúng không đó phải phải phải rồi nào bây giờ bạn nào đây gọi bất kỳ nào gọi bất kỳ một bạn bảo ngân nào bảo ngân đâu nhỉ bảo hello bảo ngân Hello, teacher. Okay. Can you speak out loud to all the members here know that about this number? Yes. Okay. What is? this? Number five. Okay, repeat one more time, please. Number? Number five. Number Number five. Number five. Okay, thank you. Good girl. Yeah. And uh, another Yến. Bạn Yến đúng không? Bạn là tên Yến à? Hai anh em đang ngồi ấy. Rồi, nào bây giờ một bạn nữa nhá. Cái từ này nó hơi khó một chút. Từ này hơi khó một chút bạn à, bạn này không mở được mic đúng không bạn Nguyễn Hoàng Ngân à Ngân ơi Hello Ngân Oh, so can you speak all out this this number for me, please? Yes. Yeah. Okay. What? is this? Five. Five. Great. Đó, thì cô muốn là dạy kỹ ngay từ đầu thì các bạn sau này các bạn không 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa. Đúng không? <laughs> không đọc như thế, đúng không nhỉ? Mình sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. It's different. So, tiếp tục. hơi khó một chút nhá tick tick nào phiên âm này nó sẽ là si tick nó có âm âm ca tick chứ không chỉ là tick hay là tick từ đâu tick nó khó đấy nào một bạn cho cô một bạn cho cô nào bạn là Diệu Anh nào Hello Diệu Anh Teacher Okay, can you speak out loud this number four all number here? Six. Six. Phân này, đấy, six rồi ờ, tích cờ tờ đó là tích rồi tốt lắm từ này hơi khó một chút thì cô cảm ơn diệu anh nhá từ này hơi khó một chút thì các bạn kể cả các bạn trên livestream này cũng như là các bạn ở nhà này cùng các anh chị nhá luyện cho các bạn từ này uh, đọc chậm các, các từ số đến này đọc chậm thôi ạ six đấy các bạn nhẩm cho cô nào six đó nào giơ tay lên nào six các bạn cùng giơ tay lên nào tick yeah thank you đó các bạn luyện theo nhá one two three four five and six ok good good rồi có bạn Diệu Anh là làm theo luôn Đó thì tiếp tục nào Seven Seven Seven seven đó rồi các bạn giơ tay lên nào các bạn giơ tay lên cho cô nào các bạn giơ tay lên nào where's your seven where's your seven I I can't see your seven seven where's your seven số 7 của các bạn đâu số 7 của các bạn đâu yeah Lê Minh Hạnh rồi con nhìn thấy rồi Vương Tân này không thấy tay đâu <laughs> Rồi tiếp tục đâu rồi các bạn, đây Seven đây rồi, Seven đây rồi, tốt lắm. Trần Vương Huy Hoàng, cô đang xem một loạt. Đây là đây có phải Seven không? Is it Seven? Yes. No. Is it Seven? No. And is it Seven? Is it Seven? Yes or no? Yes or no? Is it Seven? Yeah, okay, thank you. So, the next. Eight. Eight. Right? Eight. Eight. Rồi, nàng nhớ nha, lưu ý một chút. Hôm trước nha, cô dạy là có cái từ này này, có cái chữ cái này. Eight. Eight. Tờ. Eight. Còn đây số 8 các bạn sẽ đọc một rồi một vực chính xác của đó đó là eight H t t H H right nào bạn nào đây cô random cái nào cô random hoàng gia bảo nào random hoàng gia bảo hoàng gia bảo mix cho cô nào Hello Gia Bảo OK Bảo. OK. can you uh, can you show me how to uh, speak aloud this word? This letter, this number. Eight. Eight. Con đọc lại một lần nào, con đọc lại một lần nữa nào. Con đọc lại một lần nữa cho cô nào. S rồi các bạn comment này S rồi các bạn comment chuẩn lắm seven S rồi ừ. thank you nha đọc đúng rồi đó tiếp tục nào mình tiếp tục nào mình tiếp tục là để chút nữa mình làm bài tập nào nine nine như vừa rồi nhá có bạn đọc là like thì cô sẽ hiểu ngay là như này cô sẽ hiểu là như này này là thích ý nhưng mà nếu mà con đọc là nine nine nine cô sẽ biết là số 9 nhớ nhá nine số 9 còn like là thích nó khác nha mình chỉ cần đọc mà không đúng âm một chút thôi là nó sẽ sang từ khác rồi nào từ cuối cùng dễ nhất ten và cô lưu ý là các bạn không đọc là ten is ten ok ten nào, bây giờ xong rồi nha mình bắt đầu sang bài tập nào Các bạn đã sẵn sàng làm bài tập chưa? Page 8 Các bạn làm bài tập nha Đâu cô vào cô xem bóc chat nào tên rồi Okay, do you uh, see that is a vâng vâng rồi nào hôm trước là mình đã học đồ vật rồi đúng không rồi mình học về đồ vật nào là backpack uh, ờ, pen pencil rồi là cái gì nhỉ eraser uh, marker no I have a I have a four marker here ừ. now look at the screen look at the screen now I have a four marker here have four marker. Can you show me marker? Yeah, I have a pink one. I have a orange one. I have a yellow one. And the last one is green. Yeah. Các con có nhiều marker như cô không? No. <laughs> Đó thì bây giờ nếu mà bạn nào mà bạn có marker thì các bạn đem ra đây cho cô nào các bạn đem ra đây cho cô nào bạn nào có marker đâu mình tạm thời xem nào marker nào các bạn lấy marker các bạn ra nào chút nữa là mình sẽ phải đi count đi đếm nào đó nhanh nhanh quickly quickly bạn nào không có thì các bạn lấy bút màu nha marker marker where's your marker lấy bút màu bút màu quickly quickly ok nào trong 10 giây ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, thumbs up now so can you show you your marker, your pen, or your crayon? Oh my God. I see, I see that Trần Thị Vân Anh have four markers. Right? Trần Thị Vân Anh nào, Tú Anh lớp BA đây có một cái bút màu trắng là bút màu gì yellow hả right ok nào cô sẽ hỏi cô sẽ hỏi một chút cô sẽ hỏi một chút bạn Tú Anh lớp 3 nào Tú Anh mở mic nào các bạn nghe Tú Anh nào ok hello yeah. Tú Anh yes I I don't know hello. your color uh, hello what is the what is the color of your pen what what what's color what what this I know you are holding something on your hand. Cô thấy là con đang cầm cái gì ở trên tay ấy. What color it is? What color? Uh, yellow. Ah, yellow. So, uh, do you have a pink one? Bạn nào có cái màu hồng không? Do you have a pink one? Cô Ngọc không share screen thì không bị dè nữa. Ồ, oh, thế à, bây giờ cô mới biết. <laughs> không có ờ. con không có thế bây giờ nha ừ. bây giờ cô có random bốn màu bây giờ các bạn phải nhanh tay đúng không đếm ờ. xem bây giờ trên tay cô có bao nhiêu thứ nào bây giờ đếm nhá ừ thế bây giờ con có cái màu hồng không do you have a pink one do you have a pink one à pink one teacher where where teacher. you teacher I Ah, okay. What's your name? What's your name? My name's Chen Zifang. Okay, Zifang, can you show? Can you show me the green one? Something green. Yes. Wait, yo. Ah. Okay, now so. Can you count? Can you count? How many Yes. One, two, three, four. Có bao nhiêu cái đây? How many? Four. Bốn á? Anh có bao nhiêu con? 48. No, no. Let me count. One, yeah. Hmm. two, three, four. In five, I have five one. I have five, five markers. Okay. So, screen. Mình quay lại bài học một chút nha. Nào, mình học một chút nữa xong thì mình sẽ có bài tập đó. Bài hôm nay rất là dễ. Thì các bạn sẽ phải học của bài đấy đấy. <laughs> ok. Nào. How many backpack here? How many backpack? Có bao nhiêu cái cái backpack nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. 10 cái backpack á. Đâu bạn bạn nào? Ba. Đâu how many? How many? Three, three. Three. Các bạn ghi four à? Các bạn 10. Đâu cô hỏi một bạn cho nó chắc chắn nào mình ờ, giơ tay lên để cô xem nào mình giơ tay lên để cô xem nào mình, mình hỏi một bạn rất chắc chắn nào bạn uh, cô yên hiền đi hiền đâu hello hello okay how many backpacks here có bao nhiêu cái túi ba lô nhỉ? tách ấy. Is three. Three. We have three. Okay. And uh, how many crayons? How many crayons? Các bạn comment cho cô nào. How many crayons? Không biết có, có bao nhiêu cái crayon là nhớ crayon là gì không đã? <laughs> các bạn còn nhớ crayon không trời ơi có bạn nào nhớ crayon không bảo ngân file à bảo ngân nhận ra rồi đó rồi file file rồi thank you crayon rồi exactly crayon nào so how many books và lớp comment cho cô how many books books how many books xích. hình như là seven hay sao ấy hình như seven ấy không phải xích đâu thật luôn seven hay sao ấy đúng đúng seven không hay là xích nhỏ? Xích không đâu có đếm lại rồi hay là hay cô cô bị làm sao nhỉ tự nhiên nó lại đếm là seven Nha mình đếm lại mình chắc chắn chưa nào one two three four sai oh, xích thôi trời cả lớp đúng rồi có mỗi cô ngọc sai thôi à yes xích rồi thank you nào đấy thế nhiều khi là phải nhắc cô ngọc cái không cô ngọc lại đếm nhầm đấy đúng không nào the last the last stop how many chairs how many chairs how many chairs năm nữa 4 For six book For what? For what? For gì? Comment vào for gì nào 50 sao ui Có chắc không? Các bạn trên livestream có chắc không? năm mà các bạn đếm lại đi năm Ôi cuốn cười năm mà thật sự Ây gù Cô Chi Đấy rồi chính xác Có bạn ghi chữ che vào Thì cô mới biết nó là che Nào One Two Three Four Four che Rồi thank you nha Rồi good Đấy thế là cô cứ bị đến sai hay là đúng rồi chắc là do là cô học cận quá Cho nên là bây giờ toàn đến sai thôi và mình để các bạn nhắc thôi Nha ok So Maybe it's the time's up today so uh, mình có những đồ vật này mình có cách hỏi tên này mình có cách hỏi đồ vật và có cách hỏi màu sắc nữa ok so we have the homework after the class now sau khi mà mình làm bài mình có tất cả một những cái kiến thức như vậy thì cô sẽ có bài tập tổng hợp ở trên nhóm và cô sẽ gửi để cho nhóm để, để bố mẹ các con đọc được và hỗ trợ cho các con làm bài tập nhá được không nhở lần này thì có bạn nào lỡ bài tập của cô không có bạn nào xin à free bag oh it's not bag it's a type bag ok vâng ạ vâng ạ no no okay so It's time's up. It's time's up. um you remember to uh, do your homework. Các bạn nhớ là làm bài tập nha. Các bạn nhớ là làm bài tập nha. Hôm nay bài rất là dễ. Mình có mình ôn lại kiến thức một chút nào. Mình ôn lại một chút trên cái bảng trắng nhé chứ không phải là ngồi trong nhà nào. Tổng hợp. Sau uh, vài bốn buổi của cô Ngọc thì mình có những gì nhở? Nào mình review một chút nào bạn có nhìn được trên bảng trắng của cô không ờ, cô cho thầy nói chuyện các con một chút ok ok ok teacher quân cô ngọc uh, tắt share screen đi nào ok các con có nghe thấy thầy nói gì không ừ có nghe thầy đúng không ờ, do buổi ngày hôm nay thì cô Ngọc có bị uh, dính trời mưa một tí ấy. ở bên chỗ cô Ngọc mưa rất là to luôn thế nhưng mà hôm nay cô Ngọc vẫn lên lớp cùng với cả các con thế nên là uh, cô um, thầy rất là muốn các con động viên cô vào một tràng pháo tay có được không nhở Ờ, rồi ok cảm ơn tất cả các con và cũng cảm ơn các con bởi vì là trong cái buổi học ngày hôm nay gặp rất là nhiều cản trở về thời tiết ấy thế nhưng mà các con vẫn cố ngồi để nghe được tất cả những gì mà cô truyền đạt thì buổi học ngày hôm nay uh, theo như thầy đánh giá thì ờ, buổi học rất là tốt và các con cũng rất là chăm chú nghe giảng đặc biệt là có một số bạn ờ, được cô Ngọc gọi lên để xung phong giơ tay phát biểu ấy thì uh, trong buổi học ngày hôm nay thì tí nữa cô Ngọc sẽ review lại cho các con về cái những cái gì mà các con uh, đã trải qua trong vòng 3 buổi vừa qua và buổi ngày hôm nay nữa và các con nhớ là phải nộp bài tập về nhà cho cô Ngọc sớm uh, do là bây giờ hiện tại cũng đã là 9 giờ 10 rồi cũng khá là muộn rồi thế nên là cô Ngọc bây giờ sẽ chia sẻ cho các con về cái bài tập về nhà luôn nhé Ok, cảm ơn tất cả các con. Hôm bây giờ thầy sẽ bật mic lên một chút để cho các con thưởng cho cô cùng với cả tất cả các con một tràng pháo tay bởi vì hôm nay là uh, các bé đã rất là uh, kiểu các con uh, rất là tuyệt vời cố gắng bởi vì là cái thời tiết nó không ủng hộ cho chúng ta đúng không rồi thầy sẽ bật mic lên và các con thưởng cho tất cả mọi người một tràng vỗ tay nha rồi vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay rồi ok bây giờ các con tiếp tục bài học nhé và cô ngọc sẽ tiếp tục uh, nói về uh, về nhà cho các con nhá học được còn đâu mà cô ok nào bây giờ Cô rất là cảm ơn các bạn rằng là các bạn động viên cô rất là nhiều tại vì cái thời tiết hôm nay rất là rất là không ủng hộ không một chút nào ấy đó thì bây giờ mình sẽ có một cái bài review một chút nhá mình sẽ tổng hợp lại một chút này mình sẽ tổng hợp lại một chút này ok first hôm đầu tiên mình đã học về ờ, uh, school stuff đó là về đồ dùng học tập đúng không yes mình có bao nhiêu từ về đồ dùng học tập nhở các bạn comment cho cô nào 10 10 2 là we have a grammar some sen từng. đây là các cái cấu trúc cũng như một số câu về uh, thứ nhất là hỏi uh, đồ vật đúng không có có từ gì nhỉ what is it and thứ hai là mình có câu hỏi là hỏi màu sắc và về what color is this và cuối cùng cuối cùng như hôm nay cô đã dạy cho các bạn là hỏi tên và đánh vần tên đúng không đánh vần gồm what is your name và đánh vần tên spell your name please ok đó that's Daddy of my class nào Đây là tổng hợp review 4 buổi vừa rồi nha Thì à, sắp tới cô sẽ gửi bài tập chi tiết cho các bạn Là mình sẽ phải ôn lại á Thì cô sẽ gửi bài tập trong nhóm Và các anh chị lấy bài tập về nhà cho các con anh chị nhá So This is the end of the class now This is the end of the class now Thank you so much. Nào bây giờ mình sẽ mở mic cho các bạn nhá bấm cho các bạn đâu nhỉ mờ quá ạ thank you so much goodbye chào goodbye chào goodbye cô đây goodbye cả long nha các bạn chào các bạn nha goodbye đi goodbye cô email cho có vậy rồi phần nào phần nào đây phạm minh chương đúng không ờ, tên nhóm facebook là gọi tên ờ, con con nhớ cho nhóm zalo nhé các bạn sau sẽ trở lại cái nhóm facebook cho bạn nộp bài nhá ờ, em biết rồi đây biết Bye bye. Trần Tiến Thành nha mà cha. Bye bye cô Thiền. Bye bye. Cô biết Trần Tiến Thành đi. Rồi đây. Hôm nay con học cái gì nào? Đi đâu ấy?